Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh xem kèo bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em cái trận đấu đấy là trận uh, thuộc giải Bundesliga Trận đấu giữa Albi Leipzig và Borussia Dortmund Thì anh em uh, buổi tối ngày hôm nay uh, muốn chơi bóng cũng như là muốn nhận được những cái kèo thơm Thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram nhé Mình sẽ uh, hướng dẫn cho anh em cũng như là chỉ cho anh em những cách chơi bóng còn mình cũng nói rồi đấy là mình sẽ chỉ hoạt động cũng như là đẩy kèo ở trong nhóm thôi và tất nhiên là mình sẽ đẩy cho anh em tất cả những cái trận đấu nào mà dễ à, đầu tư cũng như là dễ chơi nhất trong tất cả các giải đấu Tây Ban Nha này, Đức, Ý hay là Pháp đấy. Và tất nhiên rồi không phải là trận nào chúng ta cũng chơi và không phải là ngày nào chúng ta cũng chơi anh em nhá Một ngày đã có đến tận 20 trận đến 30 trận đấu ở những cái giải ờ, đấu lớn như thế này thì chúng ta sẽ chỉ chọn một vài trận và chúng ta đầu tư chúng ta có lãi thế là được đúng không còn anh em chơi nhiều sau đấy anh em thua thắng thua thắng đến lúc này anh em chỉ mất tiền like thôi chả được cái gì cả thì cũng tội anh em và mình cũng cảm thấy áy náy đấy à, và thứ hai nữa mình muốn nhắc đấy là những anh em vào trong nhóm của mình à, những anh em cũ thì không nói rồi anh em thì vẫn chưa nhận được à, cái khoản à, bảo hiểm của mình vì mình cũng chưa phải đền những cái kèo nào cả còn à, về những anh em ở mới vào nhóm cũng như là muốn vào nhóm ấy đấy là anh em sẽ nhận được à, cái ưu đãi của trong nhóm của mình đấy là bảo hiểm kèo anh em nhé à, anh em chơi thua kèo nào thì anh em cứ báo mình sẽ đền kèo đấy miễn sao anh em đi theo kèo của mình ok chưa và tiếp theo đây thì mình sẽ nhận định cũng như là đẩy kèo cho anh em cái trận đấu giữa AC Milan và Sampdoria vào dạng sáng ngày mai anh em 1 giờ 45 trận đấu này sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 anh em nhé à, trận đấu thuộc vòng 6 Serie A à, trước khi đến với phần nhận định thì chúng ta điểm quay kèo để xem là trận đấu này thì chúng ta có nên nằm đội nào hay là nên chơi cái kèo nào hay không À, hiện tại thì uh, Sampdoria đang được AC Milan chấp cái kèo handicap đấy là một hòa cũng như là tổng bàn thắng trên dưới đang là 2.75 anh em. À, hiệp 1 thì AC Milan uh, chấp 0.5 và cái tài 1. À, điểm qua một chút về lực lượng, à, Sampdoria họ thiếu vắng ba uh, cầu thủ đấy là Tiboli, Win và Lucas còn về AC Milan thì vẫn là những cái ờ, cầu thủ cũ thôi khi mà những cầu thủ này chấn thương uh, uh, mấy trận đấu trước rồi riêng uh, I... thì uh, từ đầu mùa giải bây giờ anh vẫn chưa thi đấu đó và đặc biệt đấy là Florenzi anh cũng chưa quay trở lại được tuy nhiên thì uh, với một đội hình uh, cũng khá là mạnh cũng như là gần như là mạnh nhất của AC Milan rồi thì uh, tất cả những cái vòng vừa qua thì họ vẫn chưa thua trận nào anh em đó. À, hiệu số thì uh, AC Milan trong 5 trận đấu họ ghi được 10 bàn, trung bình mỗi trận 2 bàn, cũng như là để thua 5 bàn, mỗi trận một bàn anh em. À, cái phong độ hiện tại thì họ bất bại anh em nhé. AC Milan đang bất bại, còn Sampdoria thì sao? À, đội nhà thì họ thi đấu 5 trận và để thủng lưới đến 9 bàn, cũng như là mới chỉ ghi được hai bàn thắng thôi. À, một cái hàng công yếu kém cũng như là một cái hàng thủ khá là toang của Sampdoria trong cái mùa giải năm nay họ cũng chưa có một chiến thắng nào cả mới chỉ giành được hai điểm sau 5 vòng đấu thôi à, nhìn qua thì chúng ta cũng có thể biết là AC Milan chiếm lợi thế như thế nào rồi đúng không à, về lịch sử thì AC Milan ờ, chưa thua Sampdoria trận đấu nào anh em trong ba cuộc đối đầu gần nhất và cũng chỉ thắng tối thiểu với tỷ số là 1-0 thôi à, vì vậy nên là với cái mã kèo chấp 1 đúng không à, anh em chúng ta vẫn có thể đi ngay từ đầu tuy nhiên thì với cái mã kèo chấp 1 thì mình nghĩ là tốt nhất anh em nên ờ, khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em hãy đầu tư vì sao à, khi mà trận đấu bắt đầu tầm 15 phút chắc chắn khi mà không có bàn thắng và thế trận nó uh, chưa có những cái cuộc tấn công nguy hiểm những cũng như có những cái pha bóng mà uy hiếp khung thành của đối thủ thì chắc chắn kèo sẽ hạ anh em nhé và đấy sẽ là cơ hội để anh em chúng ta vào kèo đúng không thì uh, trận đấu này mình sẽ chốt luôn cho anh em cái mã kèo uh, đầu tiên đấy là AC Milan AC Milan nhá chấp 1 FT đây sẽ là mã kèo uh, duy nhất cũng như là mã kèo mình đẩy cho anh em trước trận đấu còn những anh em nào muốn chơi những cái mã kèo khác cũng như là những cái mã kèo góc kèo thẻ này kèo uh, chấp góc cũng như là chấp thẻ thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo cũng như Tele mình sẽ tư vấn cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em nhận được những cái ưu đãi của mình và mình cũng nói rồi vào trong nhóm anh em nhận kèo free anh em không mất tiền gì hết vì mình cũng chỉ là giúp đỡ anh em thôi mình chơi bóng sau đấy mình tiện thì mình đẩy kèo để cho anh em chúng ta cùng chơi đấy nhá còn uh, chúc tất cả những anh em ngày hôm nay anh em chúng ta đi chung mâm cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng được với những cái mã kèo mà mình đẩy cho anh em à, xin chúc anh em một uh, ngày uh, tết đoàn viên bên gia đình thật ấm áp và thật nhiều niềm vui đấy Hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.